Linh Như Thọ lại là xin tử xin chào người dân của ta Nay Linh Như Thọ lại là xin tử quay đồ lít ta à, Dân phòng địa phủ thăng một Nhớ like, chia sẻ, rồi đăng ký kênh, rồi ủng hộ kênh để giúp cho Linh Như Thọ lại xin tử Sớm nhận của ta khen Ai là fan một của Linh Như Thọ lại xin tử thì nhớ like, chia sẻ, ủng hộ Linh Như Thọ lại xin tử ấy. Nay Linh Như Thọ lại xin tử chơi là à, Dân phòng địa phủ à, thăng một Không biết có phá tạo được có kênh này không á Hy vọng phá đâu, ừ, hy vọng phá đạo được nhớ like chứ sao ngồi lên nhớ phần thiên tử đi mình không nên tiếng uh, mình mình à, tiếng việt của mình đọc chậm đó cho nên à, khỏi đọc luôn he như là chứ sao hỏi tiếng việt hồi tiếng tưởng gì nay đến với hồi lại thiên tử cái ra đồ lết dân phòng địa phủ á nhớ là chứ sao đến với hồi thiên tử nhớ là chia sẻ rồi đăng ký kênh ủng hộ kênh để giúp cho nên hồi thiên tử xuất hiện và hiện mình tắt ờ, mình tắt ờ, mình tắt ờ, nhạc để thôi nó bị chân chấp bằng quyền mong các bạn thông cảm cho tinh thần đại lệ thiên tử hiền à, ai biết ai biết tiếng việt gần thì đọc cái cái chồng chữ này kia chứ mình đọc không có kịp mình đọc không có kịp cho nên ai ai đọc ờ, dòng chữ này ờ, ờ, nhanh thì đọc cho mình hiểu hiền chứ mình không đọc kịp hiền nhớ like chia sẻ một đến nhớ thờ lời thiên tử giúp mình I love him. I couldn't get on it. I think that was in heaven. Nothing. lưu Lucifer vệ sang chính là ta, Tôn Ngộ Không chính là ta, Gia Cá Lượng chính là ta, Lúc Bôn chính là ta, Lưu Xuân Bá chính là ta, Gia Lâm chính là ta, Kiển Lê Thánh Dương chính là ta, Gia Thọ Lệ chính đội thiên đội hoàng đế thượng tiên, ta lớn nhất của Ngọc Hoàng Thần Lá cho Lục Hoàng. Đinh Gia Thọ Tâm Thiên Ma Ma Dương Vệ sang, Như la Chi Sang Hội Đinh Gia Thọ Thiên Tử. thoại hẹn gặp mọi người sau hẹn gặp người dân của ta sau nhớ like chia sẻ ủng hộ lên giới thoại khuyên tử không mấy bye, thằng